những câu nói phũ nhưng thấm của các nhân vật phản diện phần 3 mời các bạn cùng xem nhé cứ chạy theo ước mơ đi dù khó khăn dù vấp ngã dù có thất bại thì vẫn cứ chạy theo vì ta chỉ sống được một lần Thả chết như một anh hùng còn hơn sống lâu để thấy bản thân trở thành kẻ xấu phù thủy lừa hỏi ông là người xấu hay người tốt hiệp sĩ con người ai cũng phải có hai mặt cả xấu lẫn tốt phù thủy lửa nửa củ hành thối thì vẫn là củ hành thối mà thôi mày và gia đình mày là những người tốt nhưng đừng nghĩ thế giới này ai cũng tốt như mày các bạn nghĩ mình biết càng nhiều thì các bạn càng dễ bị đánh lừa thành công thì không dễ thấy ngay đâu nhưng thất bại thì biết liền tức khắc đừng bao giờ tin lời phụ nữ nhất là phụ nữ đẹp vì phụ nữ càng đẹp càng có cơ sở đi lừa người khác cho dù là ai thì nỗi đau mất đi những thứ quan trọng nhất đều giống nhau ai sẽ giám sát những kẻ giám sát không có thuốc nào chữa được bệnh ngu dốt chiến tranh là một cuộc sàng lọc cay đắng khi những người con ưu tú nhất của đất nước vơi xác ngoài chiến trường, còn những con chó hèn nhát và ngu dốt ở hậu phương trở thành lãnh đạo. Kẻ quân tử đúng là sống dai thật, nhưng họ vẫn chết. Thế giới sẽ không bị phá hủy bởi những kẻ ác, mà bởi những kẻ thờ ơ với hành động của kẻ ác. Mày không coi tao ra cái gì, nhưng trong mắt tao, mày cũng chả là cái gì cả